ơi hello xin chào cả nhà nha à, xin chào cả nhà đã quay trở lại uh, kênh Yokubi ờ, Phúc Shipper TV ạ à. vâng và ngày hôm nay thì uh, Phúc sẽ dẫn tất cả mọi người mình đi tham quan cây cầu uh, ờ, Hữu Thiêm 2 đã được khánh thành ngày 28 thì hôm nay là ngày 30 tháng 4 mình sẽ quay lại cho cả nhà mình cùng xem à, và hôm nay thì nó cũng sẽ là ngày mừng lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng là một ngày đặc biệt cây cầu đó sau 7 năm đã hoàn thành à, xin mời cả nhà mình ờ, đi cùng với Phúc ờ, tham quan cây cầu Hủ thêm 2 nha cả nhà phố Hồ Chí Minh chính thức thông xe cầu Thủ Thiêm 2 sau 7 năm thi công. Sáng ngày 28 tháng 4, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chính thức được khánh thành sau 7 năm chờ đợi. Cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh nên người dân Sài Thành rất phấn khởi Cây cầu nối đôi bờ sông Sài Gòn được khánh thành và chính thức cho xe lưu thông vào 15 giờ cùng ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thành sẽ góp phần giảm tải, ùn tắc giao thông cho đường Nguyễn Hữu Cảnh và hầm sông Sài Gòn vốn bị quá tải. Ngoài ra, cầu Thủ Thiêm 2 cũng được coi là một biểu tượng mới của thành phố với thiết kế chiếu sáng mỹ thuật, được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn cả ngày lẫn đêm khi hoàn thành. Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng chiều dài 1.465m, phần cầu dài 885,7m gồm 6 làn xe, Cầu có thiết kế dây văng với trụ tháp chính mang kiến trúc cầu rồng cao 113m. Công trình được xây dựng vào năm 2015 với vốn đầu tư là 3.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên do vướng mắc về vốn và mặt bằng nên bị lỡ hẹn. Đến tháng 9 năm 2021, cầu mới chính thức được hợp long khi tiến độ đạt 85% khối lượng. Sau đó, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công và giờ đây, cầu Thủ Tiêm 2 đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng đúng dịp lễ ngày 30 tháng 4. rhythm come up. Feel it come up. Let the rhythm come up. I've seen things that you wouldn't believe. I possível.